Hello, xin chào tất cả anh em và lại là tôi Phong Cận đẹp trai của anh em đây Và ngày hôm nay tôi sẽ cùng với anh em tốt À thật ra có mỗi mình tôi với Siro thôi Sẽ cùng nhau phá đảo Minecraft Tôi biết là anh em đang nghĩ gì Phá đảo Minecraft thì có gì đâu mà khó đúng không ừ. Ok chính vì vậy để tăng độ khó cho game Thì hai bọn tôi sẽ phải phá đảo game Minecraft Trong hình dạng Một con gà và nếu như bọn tôi thua cuộc trong thử thách này Thì bọn tôi sẽ phải tặng cho một người trong hội chị iPhone 13 Nghe thôi là thấy tốn tiền rồi đúng không? Cho nên là bọn tôi sẽ không thể nào thua cái thử thách này được Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like, một share Và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình Để có thể nhận được những video mới nhất đến từ mình nha Còn bây giờ thì và video thôi nào Let's go Rồi ok bạn ơi Và bây giờ mình và Siro sẽ cùng nhau phá đảo Minecraft Nhưng không phải là trong hình dáng à, gọi là một con người bình thường Mà mình sẽ hóa thành một con gà để phá đảo game Minecraft nha bạn nha Và nếu như mà mình và Siro không chiến thắng được cái thử thách này à, Thất bại đi thì à, mình sẽ làm gì vậy ta À mình sẽ tặng cho Sammy một cái iPhone 13 nếu như mình thua nha bạn nha Ok Đây chính là thử thách của mình Đó nhiều bạn kêu mình là anh Phong ơi à, làm thử thách gì đó có hình phạt cho nó vui Cho nên hôm nay nếu mình thua mình sẽ sẽ tặng cho Sammy một cái iPhone 13 Còn nếu như mình thắng thì mình sẽ mua iPhone 13 đó cho mình à, à, Ok rồi Chúng ta cùng nhau bắt đầu hồi nào Thì bây giờ rồi ừ. Bây giờ anh em chúng ta cùng nhau hóa thành con gà nào Chuẩn bị nha 3 2 1 Biến hình vô Rồi ok bạn ơi Mình Siro đang hóa thành con gà này Bùm chiếu <laughs> Rồi thì hiện tại bây giờ mình với Siro đã hóa thành hai con gà nha các bạn nha Và bọn mình chỉ có hai team thôi các bạn ơi ơi à, trời rồi anh nhắm là có hai team có phá đảo được game anh ơi ờ, hai team mà bù lại là mình rơi mình không chết à, em à, em hơi sợ nha con rồng nó chỉ cần hút một mình cái hơn mình chết queo luôn trời rồi ok và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu phá đảo game thế nào let's go ok thì trước tiên thì mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải có thức ăn trước các bạn ơi tại vì mình có hai tim thôi cho nên mình cần phải có đồ ăn để thể hồi máu được cho nên bây giờ mình sẽ qua bên đây nè mình lấy cho mình một ít lúa nha ok bên này có lúa nè ok lấy lấy lấy thời luôn chơi trong hình dáng con gà á bạn nhìn mình cứ bị lùng lùng á bạn cảm giác khó chịu ấy trời đây đây đây một con gà đang mổ lúa này <laughs> em đó <laughs> rồi ok bây giờ mình đã có lúa rồi nè bây giờ tiếp theo chúng ta cần phải gọi là đi đào gỗ để gọi là chế tạo các bạn ơi yeah. ok à, tính ra mình biến thành con gà mình không có được uh, cái gì ta không được cái sự hỗ trợ nào đó thì chơi có vẻ hơi khó đâu nha rồi khó rồi đâu mình có một sự hỗ trợ mà không thấy mình bị rơi chậm hơn hả rơi chậm hơn đâu giúp ích được gì đâu anh ơ à, em bay lên cao em té xuống không bị chết Rồi bây giờ mình sẽ chế cho mình cái bàn chế tạo nè Rồi sau đó đặt ra ngoài đây Sau đó mình sẽ chế cho mình bánh mì nha các bạn nha Ui nhiều bánh mì thật sự Ồ 64 bánh mì luôn rồi Hơi bị nhiều ra Kiểu này là anh em mình gọi là no rồi Không lo thức không lo về thức ăn nữa rồi Bây giờ tiếp theo nữa Mình sẽ chế cho mình một cây cúp Để mình đi đào đá nha các bạn nha Ôi oh no có thuyền đắm ừ anh định kiếm thuyền làm gì mình đắm lút đồ xong đi xuống địa ngục luôn trời từ từ anh bình tĩnh chúng ta chơi game thì chúng ta phải hưởng thụ hiểu không chúng ta không nên hấp tấp quá ok ui các bạn các bạn biết không khi chúng ta biến thành con gà thì chúng ta có thể chui qua được một bài block nữa bạn à, chui qua được một bài block luôn nha không cần gọi là phải đào hai bài block làm gì à, trời Ê, em đang lo nếu mà trời tối lỡ đâu zombie tới tới tấn công hai anh em mình rồi hai anh em mình có hai tim mà mà chạy còn chậm nó không biết có có có vượt qua được không này em hơi lo nha yên tâm em yên tâm giờ mấy zombie mà thấy mình nó sẽ chỉ mặt mình nó kêu ôi hai gà ở ờ, thì mình là gà thiệt ừ nó lỡ đâu đánh mình đâu hai gà mình sao đánh được không ừ lao ok giờ mình sẽ chế cho mình uh, cây rìu nè để mình lấy các bạn chế tạo hey, em nghĩ là chúng ta đang uh, kiểu cho ta giống như kiểu chúng ta đang speed run phiên bản con con con gà siro ồ có con người sắt nè mình nghĩ là mình sẽ giết con người sắt này để mình lấy sắt nha các bạn nha ok đây này quay lại đây mày đây con người sắt ok bây giờ các bạn sẽ có thể xem được một pha chiến đấu giữa một con gà và con người sắt các bạn ok mày ok rồi nó chết queo rồi trời ơi trời thề luôn á con người sắt này giết hơi bị lâu luôn các bạn ơi được ba sắt nè đủ để cho mình chế một cái cúp uh, bằng sắt trời hợp lý luôn mình đang cần lắm nè tại vì chế cúp sắt thì chúng ta có thể gọi là chế được nhiều đồ uh, chúng ta sẽ có thể đi đào được kim cương đào được nhiều thứ hơn ok ơi cái cái quơ này nó hơi xấu các bạn ơi à nói rồi lúc đầu spam nghe quơ này nó xấu phải nồi luôn á em nói thật là em cảm giác rồi là có cái mùi gọi là mình không chiến thắng được thử thách này rồi đấy rồi. tại vì là thật sự là hai team em không biết làm ăn được gì hết trơn trời ơi còn nước còn cái cho em phải biết hy vọng chứ sống là phải biết hy vọng chứ ok bây giờ mình sẽ đào thẳng xuống dưới cái hang này để mình kiếm uh, sắt nha các bạn nha đào thẳng xuống luôn ui tôi nghe tiếng zombie mấy ông ơi chưa gì mà tôi nghe tiếng zombie là tôi thấy hơi rén rén rồi đó nha trời ơi đây sắt đây ôi mới vừa thắp cây đuốc cho thấy sắc luôn mày quá ê mà anh cảm nhận nha hình như con gà ấy đi chậm hơn thì phải đúng rồi con gà ấy đi chậm hơn anh cho nên zombie mà đuổi mình chạy không kịp đó ui em nghe tiếng skeleton anh ơi bây giờ em là con gà có hai tim thôi skeleton nó mà bắn một phát thôi là em chết queo luôn á khoan dừng khoảng chừng là hai giây ui skeleton no trời ơi nói mới nói luôn trời ơi là trời oh no em mới bị skeleton giết mất hết tất cả rồi anh ơi em nghèo rồi anh ơi là anh ơi Ủa sao anh đào kim cương không ra? Ủa cúp vàng đâu đầu được kim cương đúng không? Đúng rồi. Ôi điều ráp. <laughs> Vậy là anh đã mất một viên kim cương rồi đấy. Ôi ôi. À đây đây đây hình như chỗ mình chết là chỗ hướng mặt trời đang lặn nữa bạn ơi. Ok đi tiếp. Lại là skeleton. Trời ơi ở đâu ra skeleton như vậy? Đừng đừng bắn tao nha. Không đùa đâu. Trời ơi bạn ơi người ta đã nói rồi Sống trên cuộc sống cần có một tấm lòng Bạn đừng có gì hết như thế Ờ đúng rồi, skeleton Nó là xương không làm gì có tấm lòng nữa Ok bạn ơi, để tránh là video nó bị tối quá các bạn không thấy đường thì mình sẽ xin phép mấy bạn là cho phép mình và Siro được gọi là chỉnh độ sáng lên một tí Creeper à! Chỉnh độ sáng lên để cho mấy bạn có thể thấy được à, gọi sao ra cho mình à, xin phép dùng cái Night Vision để bạn có thể thấy được à, hình ảnh game nha. À đây rồi các bạn ơi, hình như chỗ mình chết là bên đây đây bên đây đây này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hy vọng là đồ của mình vẫn còn các bạn ơi à, trời ơi đồ của tôi đây bây giờ là con gà phát huy phát huy tác dụng nè bạn rơi xuống mà không bị gì nè à. ờ tính ra mình có xô nước rồi mà ta ơi tính ra con con gà rơi xuống đâu chết đâu ông làm xô nước làm gì ông nội không làm xô nước để chế tạo uh, cổng đi ngục em ờ à, đây đây đây thấy rồi thấy rồi nó lụm đồ lụm đồ ok bạn ơi mình đã thấy ở ờ, bên kia có sắt nữa kìa để mình qua mình lụm sắt từ từ con sự cây tên còn ở đây không ta ờ nhớ như đi rồi nhớ như đi rồi ok đào sắt tiếp mình phải chế cho mình một bộ giáp sắt để mình ờ, đỡ đỡ đạn bạn ơi em nghĩ là chúng ta có bộ giáp thì chúng ta sẽ đỡ bị chết hơn á đâu tại vì ờ, có có giáp nhiều khi nó đỡ được sát thương á ờ thật ra là hai máu là em có giáp sắt thì con xe tình bắn viên cũng chết rồi ô cái ơi, creeper ở đâu ra lần ba con luôn vậy trời ơi là trời cái gì vậy em đừng em đừng no no em đừng đừng đừng đừng đừng làm gì tao đừng làm gì tao hết cái không cần cái già đây giờ anh đi ngoài biển anh kiếm được biết bao nhiêu là đồ Mày hả mày, mày Enderman Mày Enderman nè, à. Enderman nè, à. mày chui vô đây được không? Tao là có một lóc tao chui được nè, mày chui được không? Không chui được đúng không? Chết mày đi con À, từ nãy giờ em sóng gió cuộc đời nhiều quá rồi rồi vẫn an toàn chứ bên anh hả bên anh thì nãy giờ ờ, ngoài việc gặp mấy zombie ra thì đồ vẫn uh, nhiều rồi ô cái hang này có đâu nha em nghĩ là cái hang này sẽ có đồ nè cái gì vậy Đuổi Trời ơi, cái quân què gì vậy Em mới nghe tiếng con creeper nó rơi xuống một cái bịch Rồi nó nổ em chết queo luôn <laughs> Ô oh, trời ơi, bây giờ trong làng đầy dãy zombie luôn Trời ơi, anh anh Iron Man ơi, cứu em với À lộn, anh <laughs> anh Golem ơi, cứu em với Cái con này quýnh em nè anh ơi, quýnh nó đi anh Rồi, chỉnh em lại trời ơi chết nữa rồi Ui một con zombie cưỡi gà Ôi trời, ơi. Tại sao con zombie này có thể bóc lột sức lao động của bạn bè tao như thế được Zombie Ui trời lại thêm một con nữa Hai con dữ vậy Chạy chạy đi không nào tới đấm con zombie và con zombie quyết định không cưỡi bạn không nữa mà quay qua cưỡi không gì vậy Ôi no đang đuổi em đây Mình nghĩ rằng là sau một thời gian dài như thế này á Thì mình nghĩ là đồ của mình cũng mất hết rồi các bạn ơi Cho nên là Ai, chắc là bây giờ mình phải tự đi kiếm lại đồ thôi chứ mình không thể nào có thể gọi là đi lại cái chỗ nãy mình chết để để để tìm lại những gì đã mất đâu hiền nhân đã dạy rằng là chúng ta không nên níu kéo những thứ không thuộc về mình không thì không lấy lại được nhưng mình thì được các bạn ơi yes oh my god đây rồi tôi đã tìm thấy một cái hang các bạn ơi bây giờ tôi sẽ xuống dưới đó để kiếm đồ và tôi thấy một con zombie ô oh, tôi thấy sắt kìa ok từ nãy đến giờ là tao đã nhường nhịn mày nhiều lắm rồi lũ quái vật à bây giờ là đến đã đến lúc để phong cận Trời vậy Ôi con zombie à, Anh ơi em nói giỡn mà Em chưa chế đồ mà anh lên rồi Anh quýnh em chết em sao anh Ôi trời ơi. Ok bạn ơi lần này để có thể giữ an toàn hơn cho bản thân mình Thì mình nghĩ rằng chúng ta cần phải có một cái khiên Để tránh mấy con skeleton tấn công chúng ta Đấy mấy con skeleton chơi mất dạy lắm Tàn bắn cung từ phía sau mà đây rồi Chúng ta có thể chế chúng ta được một cái khiên rồi các bạn ơi Ok Yes Mình sẽ không lo bị con quỷ skeleton tấn công nữa Ok lần này em sẽ không gọi là chui rút nữa Em sẽ ra chiến đấu với nó luôn Đây dạ, em qua đây Ui không chỉ đấy. có skeleton mà còn có nha. enderman nữa anh ơi Ôi No Gì mà skeleton là enderman nữa vậy à da. Mày Mày rơi xuống dưới đi Mày đánh tao á Bắn đi Bắn đi bạn ơi Chết bạn chứ bạn Trời ơi không cận đã gọi là tỏa sáng không cận đã trỗi dậy sau một thời gian gọi là sao ta bị áp bức các bạn ạ à. ôi nhưng mà nếu mà mình nhìn thì mình sẽ không thấy được con gà nó cầm khiên không ạ à. à em quên mất là trong nhà của mấy con dân làng cũng có giường mà ta tại sao mình lại không vào mình lấy à ừ hợp lý ơi anh nhưng mà khoan từ từ nếu chúng ta chỉ có hai tim mà chúng ta đi giết rồng chúng ta giết rồng bằng cách đặt giường á bấm vô cái giường nó nổ phát là chúng ta chết queo luôn rồi sao ừ cái đó mày ẩm ăn canada ai đang hết bây giờ em lấy giường gì vậy ừ ha vậy thì mình phải quýnh rồng bằng tay không hả đúng rồi nhớ nhớ nhớ nhớ ô con nhện con nhện lại đây mày, mày. ui trời ui khi ơ anh ơi khi khi khi khi con nhện đánh em em em còn phát ra tiếng tiếng kêu của con gà nè ripper lại lại đây nhà anh chết tiệt hãy xem sức mạnh một vụ Viper đã... hãy xem sức mạnh một vụ Viper đã... mày à, à cái gì anh ơi em mới vừa chơi ngu anh ạ à. nè em mới vừa chơi ngu em tính dụ con Ripper cho nó nổ chết con gà ai về đâu Ripper nổ chết em luôn anh anh ơi em nghĩ là cái này nó bất khả thi quá anh ạ à. em nghĩ là chúng ta không thể nào phá đảo game nếu trong hình hài một con gà thế này được rồi được em, ơi anh đang đi kiếm anh đang đi kiếm máy để để để giết ai này em yên tâm trời ơi sao em cứ bi quan thế ok mình sẽ ôm bơm cảm tử mình sẽ giết hết đống zombie này bằng con ripper này vô đây đi ripper nổ đi mày hả à, mày chết chưa mấy con zombie ô con cái con gì lạ kia ủa con gì nha à trời ơi con cáo mà tôi tưởng con gì tôi thấy cái đuôi của nó tôi tưởng nó là con gì ông nội à Ê mà khoan con cáo hình như đang ăn ăn thịt gà đúng không? À con cáo ăn thịt gà được rồi. Bây giờ con gà ăn ăn thịt lại con cáo nè. Ôi trời Mày con cáo đứng lại. Mày à, trước giờ là anh em của tao bị mày ăn thịt. Mày hả mày? Ôi em với con cáo em em được uh, cái trứng gà này đâu. À, à, à, à anh đang lách mấy con skeleton này đâu xanh. Ôi đáng ra mình biết thành gà với con skeleton của thấy con mình là bạn mà nó không đánh mình chứ ra tại sao lại đánh mình nhỉ? Ok bạn ơi thôi bây giờ mình nghĩ rằng là mình phải cần kiếm đường để xuống chỗ siro mọi người ạ à. chứ mình đi một mình thế này mình cô đơn quá ok rồi em tới chỗ anh đây búng tay cái là tới hả bạn à đây rồi đây rồi thấy thấy thấy cẩm địa ngục của rồi nè trời ơi ông say ông không chịu say ở trên ông say ở bên dưới nước ông nội gì tại anh say bên dưới đó được có lava anh trên say với lava mà ok mấy bạn à bây giờ hiện tại mình đang ở dưới địa ngục các bạn hãy xem mình làm một pha highlight đây ơi Bậy quá nè Đặt bà lóc nè Bụp À ghê chưa ghê chưa ghê chưa <laughs> Một con gà biết uh, Biết biết đặt bà lóc <laughs> Rồi đang cái đó Ơi đây đây em, em thấy rồi nè Trời ơi Ui Cẩn thận nha anh Sao em Ui skeleton Bây giờ Ôi bọn bọn nó đang bắn nhau mà nó đang bắn nhau mà nó đang bắn nhau kệ nó đi anh. À ok em sẽ đứng xem nó bắn nhau nha. <laughs> anh đang cố gắng để đi tìm quỷ lửa em ạ. À. Bắn nhau đi. Đúng rồi, bắn nhau đi, đúng rồi. Như quỷ lửa ngoài đây. Ô, oh, quỷ lửa nè. Hay quá, con bên kia thắng rồi mày hả mày ôi bây giờ tìm chỗ nào để lấy để kiếm được con ờ, con con con con quỷ lửa đây à đây rồi à đây đây quỷ lửa đây quỷ lửa nè cẩn thận cẩn thận ui trời nó bắn ôi ba con lẫn anh nhắm đánh lại không anh <laughs> à, cây đấy à trời ơi thua hoài luôn á trời rồi anh còn nhớ địa chỉ của cổng địa ngục không em chạy tới còn trừ 355 với lại 740 A few minutes later à, Trời ơi rồi em tới với anh đây Trời ơi là trời đau đớn quá Trời ơi Được một cái que rồi không ơi, được một cái que rồi cái que hả? Một cái thì làm ăn được gì anh ơi Để em chọi trứng gà vô mặt đó Mày ơi Hình như là anh lụm luôn cái cúp của em hay sao anh ơi Ờ cái cây rìu của em hay sao anh ơi À bây giờ Siro Cái điều gì? Siro Bây giờ anh tránh ra à? đi để em để em cảm tử cho Anh tránh ra anh tránh ra để em cảm tử cho Làm gì? Anh chạy qua đây đi anh uh, hãy ở đây để lụm lại đồ còn em em sẽ cảm tử mày hả <laughs> rồi đó qua lụm đồ anh trời ơi em ơi em cảm tử gia anh em mà còn đút mỗi cái quần với mấy miếng thịt nè trời ơi tôi dạy chơi ngu quá rồi trời ơi sofa nó không nghĩ ra ta trời ơi mình tưởng nó chỉ nổ thôi ai vậy có lửa nè ôi god trời là phải đi tìm quỷ lửa tiếp mình còn có một que quỷ lửa mình mới có một que quỷ lửa à mình cần phải tới tám que quỷ lửa mới qua được con lỗ mất hết đồ nữa <laughs> À, trời ơi mấy bạn ơi Và sau gọi là hơn một tiếng Gọi là anh em bọn mình gọi là Phá đảo game trong hình hài một con gà Thì bọn mình đã thất bại rồi các bạn ạ à. Mình nghĩ là cái này nó quá khó Chúng ta không thể nào mà có thể chiến thắng game trong hình hài một con gà được mình nghĩ là mình với siro không thể nào vượt qua được thử thách này rồi thôi ok coi như là mình chịu uh, mất cái phone 13 bạn ạ à. yeah không mất iphone 13 nhưng mà một nửa tiền của iphone 13 sẽ là rô rô rô gấp chung mình nha ôi trời ơi không em anh sẽ biết sang tặng quà mà đòi nửa đồng tiền của em nội ờ. kỳ ok bạn ơi thì uh, bây giờ mình sẽ đi mua iphone 13 cho sammy nhé bạn nha và đi thôi nào let's go